Đây là đàn uh, cho con của con uh, Loki và con Pila cháu Cho con thì tiêm xong hai mũi vaccine rồi Hôm nay là cho con là coi như là 68 ngày 70, 68, 70 ngày Vừa cân là con đực là mấy cân nhỉ? 6 cân rưỡi, 6 cân 3 à, Con đực là đây là chưa cho ăn thì vừa cân là con đực là 6 cân 3 Cứ coi như là ăn vào rồi nó khoảng tầm gần 7 cân con cái thì là coi như 5 cân rưỡi ăn vào nó khoảng tầm 6 cân đàn này thì ờ, có 7 con 8 ờ, con thì giữ được 7 giữ được 7 con thì có hai con cái 6 con đực còn sót lại có 7 con là mất mất mà mất một con đực mất một con đực thì còn 5 con đực hai con cái đàn này thì cái ờ, sắc tố của nó tốt đều chó mắt đen đàn này là sẽ cũng là đàn về sau là cũng cao dài này đàn này như thế là cũng giữ một ít nét của con Bruno ở cái dáng người như này là con chó về sau là con con chó cao dài đấy. liên quan gì đâu nhìn về đằng kia nhìn về máy quay đi máy quay ở chỗ này ừ. cao dài này thì thường là con chó nó thường là nó nó to con thường là nó nặng cân nhưng mà nó không có được chắc chó như những con ngắn người những con ngắn ngắn người thì nó chắc hơn đây thưa cầm đồ ăn đây cho nó ăn đi không mất công đói quá lấy bát này để cho nó ăn rộng để cho nó đỡ hầm hè nhau không nếu mà bát thì phải cho thành mấy bát thôi cho có chậu to miệng to thì cho nó ăn trong chậu đi ừ. lần nào sau lưng nam ra đuổi không cho gặm đất không cho gặm đất đói quá ăn bừa linh tinh không cho gặm đây là đồ ăn lấy cho nó đồ ăn đi đấy cho ăn luôn ở giữa đi đấy để luôn đấy để luôn đấy cho ăn gọi bế bác vào không con chưa ăn trước con ăn sau con lại không được ăn gì ờ đúng rồi đấy nếu như hai con đấy là một con dài hơn con kia dài hơn luôn ừ còn tất cả những cái bọn lông mà toàn bông không sát sát người này là về sau là lông nó ngắn đấy tiếp đi và và và tiếp khách nha khách đến đón con Loki nào đại ca đấy à. <laughs> đầu gấu nó có biết đất với xoáy là gì đâu đi rũi chui vào trong này ngồi Trời thế thì lại nhấc cái thau ấy ra đổ đi lấy toàn lấy bát nước khác vừa uống vừa phải kiểm soát bọn này thích bày nước mà bọn này là nó thân thiện với trẻ con cho nó chơi với trẻ con từ bé thì nó biết điều chỉnh lực trời nó nóng mà hở ra cái này cho nó nghịch nước ngay lập tức đấy đây cái góc bên này thì mới nhìn thấy con chó này nó mới có cái độ sáng bên kia nó, nó ngược nó có đằng sau nó có sáng nắng nó chiếu tối quá không nhìn thấy gì đây là toàn đực thôi có một con cái thôi một con cái nó còn dây tím còn tất cả là đực đàn này thì à, dáng có vẻ là à, cao dài người con chó nhìn nó khá là dài từ bé nóng là vẫn ra nóng là là ra vẫn ra tìm nước vẫn ra tìm nước để mà nghịch nước đây gấu ờ, ba bảy độ đây <laughs> mà đấy bắt đầu quen nền đất này là sẽ ra nền đất chơi biết nền đất là như nào dẫm trên nền, nền đất là nó mát hơn quen nền đất cái thì sẽ ra nền đất chơi con này em đón về nhà là nuôi mấy con sa bì sa bì mặt nhăn nuôi mà thả thì là cả mấy con đều thả hả vâng. nếu mà thế thì về con này là thả thả cùng với chúng nó luôn bởi vì cái đàn này này đàn này là nó vào cái đợt nóng rồi là, là nó ít được nó, nó, nó, nó ít được chạy nhảy này vì nó nóng mà nó cứ nóng nóng nóng thất thường như, như bọn này nó, nó ở coi như là khoảng 20 ngày nay là nó ở chuồng suốt ra là chỉ được ra ở trong nhà thôi về là thả nếu mà đang nuôi mấy con mà nuôi thả là thả nó cùng với nhau khoảng 2 tuần sau là các con chó ăn nhìn nó chắc nịch ngay thế như bây giờ bọn này nó bước đi là nó cứ vừa vừa bước vừa dò bọn này nó về thì nó quấn lắm bọn này nó về là cái cái cái cái con mông cọc mà nó đã ăn là cái con nếu những con dạn chó là nó cũng quấn người rồi nhưng mà không chưa thua gì bọn này bọn này nó quấn hơn nhiều con cọc về sau nó to thì nó còn quấn hơn là lúc nhỏ nhưng bọn này bọn này thì nó quấn từ nhỏ luôn rồi còn to thì gần như là chủ đi đâu nó dính theo đấy nếu mà mình mà chiều nó mà mà mà, mà mình thả thì chủ ấy đâu nó bám theo bám theo ừ. nâu no. À? bọn này nhìn nét của bọn này thế mới biết là đến cái đời bọn này nó còn lộ ra nét của con ờ, nét của con cụ chứ không phải là chỉ có đến đời ông nét của con mẹ con Bruno cái mắt cái mắt của bọn này là cái mắt nét của con mẹ con Bruno con mà già nhất rất đấy không con Bruno là con nhập về con mẹ của nó là nó ở bên tây chứ nó có ở đây đâu thế biết là trong gen của nó mẹ cái độ di truyền của nó phải nói là đến khi mà nó có cơ hội nó thể hiện ra đến đúng đến đời cụ luôn thật đây như bọn này là đúng đến đời cụ luôn ừ. hầu hết là mặt của chúng nó là giống hầu hết là mặt của chúng nó giống nhưng còn đấy là cái ánh mắt của nó là nó này không giống lắm còn cái kiểu mặt của nó là giống đấy cả đàn này kiểu mặt là giống bố pha nhìn thấy nét ở bên ờ, đằng Bruno tức là bên đằng con mẹ là người nó dài người về sau này chúng nó nó theo kiểu cao dài hơn cao dài hơn này thì nhìn con chó nhìn nó sang chảnh con chó nhưng mà nhìn con ờ, nhưng mà con chó nếu mà cao dài là nó không có chắc con chó được nó không chắc như là con chó mà ở cái thể trạng vừa phải hơi ngắn ngắn người con chó thì con chó nó chắc hơn Được xoa cái nằm im hưởng thụ ngay Đấy Ra đất nằm hết ngay Ốp bụng xuống đất nó mát này Phải nói là bọn này nó cũng phải nói là nó vi diệu thật Nhìn con chó nhìn nó con nét cả hai bên luôn đây con này là nó có một cái ờ, Ờ, vẹt trắng ở cổ toàn lông mềm mà thế thì con này sẽ phải chờ phải chờ thay lông xem thì mới biết được chờ thay lông thì mới, mới, mới, mới biết được còn bình thường nếu mà nó là lông mềm mới là nó sẽ bay nó chưa có lông cứng thì chưa biết được này, mặt đẹp nhé nghịch lôi nhau à răng con nào con đấy là răng 10 điểm luôn ờ, con này là nét là ờ, nét của con này là giống bên Bruno nhiều hơn này Ủa. <laughs> to lắm quay rồi thế được mấy cân Sáu cái 6 cân được 7 cân mẹ nó không có đây có bố ở đây thôi tranh nhau cái gì đấy đầu gấu thế nó còn nhỏ đấy bắt đầu quen quen quen quen quen rồi là là là à lững thững với con chỗ thôi nhấc ờ, toàn nhấc bế mấy con này vào trong chuồng đi để mà một con tím ở đây để cho đi vệ sinh thôi hôm nay này em cái này về nhà mới đầu tiên nó nóng nên đi ra ngoài một tí nó lại vào nó tìm nước nó uống Đấy. ra lùng bát nhưng không bắt nào còn nước vừa vệ sinh rồi